Nếu bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, bạn phải làm gì để thoát ra? Có người từng nói, khoảng cách giữa thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau bằng một gang tay. Thật như vậy, đã bao giờ bạn tự hỏi, nếu không may bị người khác hiểu nhầm bạn bị tâm thần và bắt vào bệnh viện, bạn sẽ làm gì để chứng minh mình là người bình thường đây? Có thể có bạn sẽ nói rằng, tôi sẽ nói với bác sĩ rằng tôi không bị bệnh, Tôi hoàn toàn là người bình thường, hãy tin tôi đi. Vậy thì bác sĩ có thể nói, mỗi người bị nhốt giam trong đây đều nói như vậy. Còn nếu bạn la hét và quát vào mặt bác sĩ rằng, các ông bắt nhầm người rồi và thả tôi ra ngay. Uhm, có lẽ bác sĩ sẽ cho bạn ngay vài viên thuốc an thần và tống bạn vào phòng giam, sẽ không có tác dụng gì đâu. Vâng, vẫn là an nhiên đây. Có thể bạn nghĩ giả thuyết trên chỉ là một vài tưởng tượng xuất hiện trên phim, nhưng không, đó thật sự là một vấn đề đã từng xảy ra và là một đề tài nghiên cứu nghiêm túc của một tiến sĩ tâm lý học người Mỹ, tiến sĩ David Rosenhan. Và kết quả nghiên cứu của ông đã từng gây chấn động dư luận sau khi công bố rộng rãi. Vậy cụ thể câu chuyện này là như thế nào? Hãy cùng An Nhiên xem hết video này nhé! Bắt đầu thôi! bị nhốt trong bệnh viện tâm thần vĩnh viễn. Nói riêng về tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ David Rosenhan, sinh năm 1929 đến năm 1958, ông giành được học vị tiến sĩ tâm lý học ở Đại học Columbia. Sau đó, ông đảm nhận chức giáo sư ở khoa pháp luật và khoa tâm lý học ở trường đại học Stanford. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1969, một hôm khi giáo sư David Rosenhan đang trên lớp dạy về tâm lý học, về bệnh tâm thần cho các sinh viên của mình. Thì các học trò của ông xôn xao nói, nội dung ông giảng quá trừu tượng, nghe rất mơ hồ và khó hiểu. Thế là Rosenhan nghĩ ra một thí nghiệm mà sau này đã trở thành thí nghiệm kinh điển trong ngành tâm lý học thế giới. Rosenhan lên kế hoạch đưa 8 người bình thường được làm giả hồ sơ và gửi vào các bệnh viện tâm thần Họ được thách thức làm mọi cách để chứng minh mình là người bình thường và rời khỏi bệnh viện, ngoại trừ việc tiết lộ thân phận thật của mình. Điều đó nghĩa là một khi các bác sĩ chưa tin rằng họ đã khỏi bệnh, những bệnh nhân này vẫn sẽ phải sống trong viện tâm thần có thể là mãi mãi. Kết quả là giáo sư Rosenhan đã tìm được 7 người tình nguyện viên đồng ý tham gia cuộc thử nghiệm. Trong đó bao gồm cả bản thân ông ấy, Tiêu chí cho cuộc thử nghiệm này là cả 8 người trước đó đều có tiền sử là không có bệnh tinh thần. Tình trạng tâm lý rất tốt. 8 người tình nguyện đó bao gồm ba nhà tâm lý học, bao gồm cả giáo sư David Rosenhan trong đó, một nghiên cứu sinh, một chuyên gia bệnh tinh thần học, một bác sĩ nhi khoa, một họa sĩ và một người là bà chủ gia đình. Giáo sư Rosenhan tìm được 12 bệnh viện tinh thần ở các khu vực khác nhau ở nước Mỹ, có một vài trong số đó là bệnh viện công lập, có một vài nơi là bệnh viện tư ở tiểu khu nhà ở cao cấp. tám người này tình nguyện viên đã được phân ra vào các bệnh viện khác nhau để tiếp nhận chẩn đoán và trị liệu. Đồng thời Rosenhan còn mời một số vị luật sư có liên quan để đề phòng những người tình nguyện viên vì những lý do ngoài ý muốn khác nhau mà không thể rời khỏi bệnh viện tâm thần một cách thuận lợi được. Theo báo cáo nghiên cứu tiến sĩ Rottenhan công bố năm 1973, không một bệnh nhân giả mạo nào, những người hoàn toàn bình thường tin rằng họ có thể dễ dàng đánh lừa được các bác sĩ kỳ cựu chỉ bằng một triệu chứng giả duy nhất. Ngoại trừ những tiếng động trong tai, tên và nghề nghiệp của mình, các tình nguyện viên đều trả lời thành thực tất cả các câu hỏi. Vậy mà họ vẫn được các bác sĩ chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm trí nghiêm trọng. 7 trong số các bệnh nhân giả được các bác sĩ chẩn đoán mắc tâm thần phân liệt. Người còn lại được cho là mắc chứng rối loạn tâm thần hưng cảm. Một tiểu phẩm hài gây chấn động giới y học Hoa Kỳ. Các bạn có đoán ra được chuyện gì xảy ra tiếp theo không? Một câu chuyện hài dở khóc dở cười đã xảy ra tại những bệnh viện này. Xin nhắc lại là khi 8 người tham gia thử nghiệm, có đến 7 người được chẩn đoán đã mắc bệnh tâm thần phân liệt nghiêm trọng, còn một người bị chẩn đoán là bị mắc bệnh rối loạn lưỡng cực. Theo kế hoạch ban đầu của Rosenhan, sau khi các tình nguyện viên thành công nhập viện tâm thần đều phải tự mình ghi chép lại tất cả những điều phát sinh trong bệnh viện, giả vờ uống thuốc, sau đó phản hồi lại với bác sĩ là những âm thanh ảo giác đã tiêu mất quay trở lại trạng thái của người bình thường rồi thì có thể lập tức xin ra khỏi viện. Nhưng sự tình lại phát sinh hoàn toàn ngược lại khỏi tầm tay của giáo sư Rosenhan. Tất cả các hành vi của những người tình nguyện trong bệnh viện bao gồm tắm rửa hay vào nhà vệ sinh đều bị nghiêm mật quan sát theo dõi. Các bác sĩ và những điều dưỡng đều đối diện trước mặt họ thảo luận về bệnh tình của họ như không có gì xảy ra. Nhưng khi họ đi qua các bác sĩ và điều dưỡng mà chào hỏi thì những nhân viên bệnh viện này không hề quan tâm và nhìn đến họ. Nguyên nhân đó là tất cả mọi hành vi của họ đều được xem là không bình thường. Ngay cả chính các bác sĩ, họ cũng có xu hướng bệnh hóa những hành vi thông thường của bệnh nhân giả để bảo lưu chẩn đoán ban đầu của mình. Trong một đợt khám lại, một bệnh nhân giả được yêu cầu hãy mô tả lại cuộc sống gia đình của mình. Người đàn ông này đã nói ra sự thật rằng Ông có một mối quan hệ nồng ấm với vợ, nhưng thỉnh thoảng vợ chồng họ có những cãi vã. Đối với con cái, ông ấy sẵn sàng đánh đòn khi chúng có hành vi sai trái, nhưng những trận đòn đều nhẹ nhất có thể. Nếu cuộc đối thoại này diễn ra trên bàn ăn, ở nhà một người bạn, nó chẳng có gì quá đáng. Nhưng bởi đây là cuộc nói chuyện trong bệnh viện tâm thần giữa một bác sĩ và một bệnh nhân có chẩn đoán tâm thần phân liệt, nó lập tức biến thành một thứ gì đó rất bất thường trong bệnh án. Nhưng nỗ lực của anh ta trong việc kiểm soát cảm xúc với vợ và con mình bị phá vỡ bởi những cơn giận dữ và trong trường hợp những đứa trẻ chúng sẽ bị đánh đòn. Bác sĩ đã thật sự ghi lại nhận xét như thế trên hồ sơ bệnh án. Mọi hành vi của họ dù hết đổi bình thường nhưng ở trong môi trường bệnh viện cũng sẽ bị bệnh hóa. Chẳng hạn như khi một bệnh nhân giả mở sổ và ghi chép những trải nghiệm của mình để phục vụ cho chính thí nghiệm, một y tá đã quan sát hành động này và viết vào báo cáo ngày. Bệnh nhân mới bị thu hút bởi hành vi viết. Trong giờ ăn, một bệnh nhân giả khác đã tới xếp hàng sớm ở quầy thực phẩm. Y tá đã ghi vào bệnh án Bệnh nhân này có một hành vi tâm thần liên quan đến chứng háu ăn. Có một bệnh nhân là người thuận tay trái, dùng tay trái để ăn cơm và uống nước, thì trong con mắt của các y bác sĩ cũng là tiêu chí của bệnh tâm thần, bởi vì họ cho rằng người bình thường thì sẽ thuận tay phải. Nếu như họ có ý định những âm thanh ảo giác nghe trước đó là giả vờ, họ không có bệnh và cũng không cần uống thuốc, bác sĩ chỉ cho rằng bệnh tình của họ càng trở nên trầm trọng hơn mà thôi. Ngược lại lại phải uống thêm nhiều thuốc và nhốt lâu hơn. Cùng với điều này trên bệnh án của họ lại có thêm một bệnh mới, chứng bệnh hoang tưởng thích nói dối. Một điều rất thú vị đã xảy ra khi chính các y bác sĩ không tin họ là những người giả vờ bị bệnh tâm thần, nhưng những bệnh nhân trong phòng thì lại phát hiện ra họ đang giả vờ. Đến lúc này, An Nhiên tự hỏi ai mới là người bệnh tâm thần thật sự ở đây? là bệnh nhân đang bị quản thúc kia hay chính là các bác sĩ và y tá mới là những người đang mắc chứng hoang tưởng trầm trọng rằng tất cả những con người bình thường trước mắt họ đều bị tâm thần. Bệnh nhân tâm thần không được xem là con người. Theo những ghi chép của một người tham gia thí nghiệm cho biết, trong lúc bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, thậm chí có một bệnh nhân tâm thần khác còn đột nhiên công khai hỏi rằng Tôi biết anh không bị điên, vậy rốt cuộc anh là ký giả hay là giáo sư? Mà người tình nguyện viên này cũng phát hiện trong những người gọi là bị bệnh tâm thần này có rất nhiều người không phải là bị điên thật mà chỉ là thỉnh thoảng có những hành vi khác với những người bình thường mà thôi. Thế mà họ lại bị gán ghép là có bệnh và tống giam vào nhà tù mang tên Bệnh viện Tâm thần này. Khi những tình nguyện viên này ngấm ngầm vứt thuốc vào nhà vệ sinh thì phát hiện một bộ phận những người mà cho là người bệnh tâm thần đích thực cũng đang cùng những việc làm như vậy. Nhưng cho dù là bệnh tâm thần thật hay giả, một khi bị đưa vào bệnh án thì rất khó mà thoát ra khỏi bệnh viện được. Không chỉ các bác sĩ cho rằng họ là bệnh tâm thần mà ngay cả người nhà và bạn bè của những người bệnh tâm thần cũng cho rằng những người tình nguyện viên này là những người bệnh tâm thần. Dần dần, bản thân bệnh tật cũng thường xuyên xuất hiện, họ có những hành vi giống như bị dán nhãn là bệnh tâm thần vậy. Một thời gian nằm vùng, có một sự việc khiến Rosenhan cảm thấy một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đó là có một nhân viên y tá trong một phòng đầy bệnh nhân công nhiên cởi nút áo ngực trước mặt họ. Đó là trong mắt những nhân viên y tế này, bệnh nhân căn bản không phải là người thật sự và cũng không xứng được tôn trọng. Người bệnh còn bị làm gầy bị ngược đãi về cơ thể và lời nói, thậm chí còn coi họ là những người bị bệnh truyền nhiễm. Trung bình, một bệnh nhân giả đã phải ở trong bệnh viện tâm thần 19 ngày, người ngắn nhất là 7 ngày, dài nhất tới 52 ngày. Tại thời điểm xuất viện, vẫn không có bác sĩ nào nhận ra những bệnh nhân của họ chỉ là giả. Lý do ghi trong hồ sơ bệnh án của những người này mô tả lý do xuất viện vì bệnh tình của họ đã thuyên giảm. Cần phải nhắc lại luật của thí nghiệm Rosenhan, những tình nguyện viên được thách thức rời khỏi viện mà không tiết lộ thân phận. Nghĩa là họ phải hành xử như những người bình thường bằng mọi giá để có được niềm tin của các bác sĩ rằng họ đã khỏi bệnh. Sống trong một bệnh viện tâm thần không phải trải nghiệm dễ dàng gì. Các báo cáo của tiến sĩ Rosenhan đã tiết lộ những điều kiện khủng khiếp bên trong những bức tường bệnh viện. Trong thời gian 10 năm sau luận văn của Rosenhan được công bố ra, hàng chục cơ cấu bệnh viện tâm thần có liên quan ở Mỹ bị đóng cửa. Toàn bộ số lượng bệnh nhân tâm thần ở Mỹ giảm xuống còn 50%. Nhưng đồng thời cùng với điều này, cũng có nhiều bệnh viện tỏ ý không phục đối với kết quả thực nghiệm, mạnh mẽ yêu cầu Rosenhan làm lại thực nghiệm. Đồng thời biểu thị rằng lần này họ nhất định sẽ chuẩn bị phân vùng cho rõ ai là bệnh nhân tâm thần thật Rosenhan không còn cách nào khác phải đành đồng tiến hành một cuộc thí nghiệm lần thứ hai, đồng thời tỏ ý yêu cầu nội trong 3 tháng tiếp theo sẽ lần lượt đưa những tình nguyện viên giả điện và bệnh viện xem bệnh viện có thể phân biệt được người tâm thần thật giả hay không. Kết quả là một bệnh viện đã phát cho mỗi một bệnh nhân mới vào nhập viện một quyển sổ câu hỏi về điều tra bệnh tình với tổng số điểm là 10 điểm 9 10 phần để biểu thị cho thấy những người bệnh quả thực là có phát bệnh, mà 1 2 phần còn lại thì có sự nghi ngờ mạnh mẽ những người đó giả vờ là bệnh nhân. Bệnh viện này rất tự hào nói rằng họ cuối cùng phân biệt ra được 41 vị là bệnh nhân giả. Kết quả là lần này Rosenhan vẫn là cho cú tác lên mặt họ. Ông nói lần này ông căn bản chẳng sắp xếp một vị nào làm giả bệnh nhân hết. Vậy thì các bệnh viện tâm thần rốt cuộc phán định được ai là người bình thường và ai là người bệnh tâm thần cơ chứ? Vậy là gần một thập kỷ sau, thí nghiệm Rosenhan, ngành tâm thần học vẫn cho thấy một lỗ hổng trong ranh giới mà các bác sĩ vẽ ra để phân biệt một bên là người điên, một bên là người bình thường. Tái định nghĩa lại cho bệnh tâm thần Thế kỷ 18 xuất hiện ngôn ngữ gọi là chứng thần kinh, gọi bệnh thần kinh là tổn thương hệ thần kinh hữu hình hoặc là bệnh biến trong não bộ dẫn đến trạng thái không bình thường. Thời đó, định ngữ điên khùng không phải giáo hội nói là được tính. Cùng với điều này, thế kỷ thứ 17 đã xuất hiện rất nhiều hệ thống giam cầm. Những người bị giam cầm không chỉ đơn giản là người điên, mà còn có những người ăn xin, lưu lạc, người nghèo và cả những người dân thất nghiệp di cư. Những người này có cùng đặc điểm đó là không làm việc và không thể nào tạo ra giá trị cho xã hội. Vua Louis thứ 14 của nước Pháp từng tuyên cáo rằng nói rằng những người nhàn rỗi không làm việc chính là nguồn gốc làm loạn xã hội. Cơ cấu giam cầm không chỉ là nơi thu nhận những người này mà còn đảm đương một công năng gọi là quy thuận trị liệu, hay còn gọi là quay trở về để chữa bệnh, đưa những người điên này trở thành những người lao công có thể thích ứng với xã hội. Vì vậy, nó không chỉ là một bộ chẩn đoán và tiêu chuẩn trị liệu của ngành y học bệnh tâm thần mới, có bệnh nhân tâm thần mà là trước tiên đem những người xuất hiện sự uy hiếp đến trật tự xã hội nhốt lại, khiến họ giống như chuột bạch, trở thành đối tượng để nghiên cứu mới phát triển ra tri thức y học tâm thần để hợp lý hóa loại hành vi giam cầm này. Vậy, bệnh viện tâm thần là nơi trị bệnh hay là nhà tù trá hình đây? Câu hỏi này có lẽ chúng ta cần thêm nhiều chuyên gia để tham vấn rồi. Những phương pháp trị bệnh gây ám ảnh Đến giữa thế kỷ 18, để trị bệnh tâm thần, các bác sĩ sẽ cố định bệnh nhân trên ván giường hoặc trên một cái ghế rồi để nó xoay với tốc độ cao. Những cảm xúc không kiềm chế được sẽ lập tức bị tiêu mất. Nguyên nhân rất đơn giản, người bệnh sẽ bị quay đến đầu óc quay cuồng không biết gì rồi. Mà cái liệu pháp quay vòng để khỏe mạnh này là do bác sĩ Erasmus Darwin phát minh ra. Bác sĩ này cùng tên với người viết ra thuyết tiến hóa, cho rằng loài người tiến hóa từ khỉ là Charles Darwin. Đều là Darwin phải không nào? Thật là những phát minh điên đảo và quay cuồng. Sau đó, mọi người phát hiện ra liệu pháp xoay chuyển sẽ gây ra chứng động kinh. Vì vậy, loài điều trị này sau năm 1970 đã bị dừng lại. Ở thế kỷ thứ 19 đã xuất hiện một loại ghế trói trị liệu tâm thần, đơn giản là khóa cố định bệnh nhân vào trong ghế, sau đó tiến hành giật điện để ức chế việc cung cấp máu lên não bộ. Sang thế kỷ 20, thủ thuật tàn nhẫn cắt bỏ thùy trước trán để trị liệu cho bệnh nhân tâm thần được Erasmonis phát minh. Một cách đơn giản để mô tả phương pháp này là cắt bỏ đi một phần não bộ của bệnh nhân để khiến người này trở thành một người ngớ ngẩn, ngốc nghếch, không còn năng lực phản kháng và chống phá. Tuy nhiên, rất nhiều người sau khi sử dụng loại phẫu thuật đã bị những di chứng đáng sợ, thậm chí còn có nhiều trường hợp bị tử vong. Điều đáng nói là vào những năm 40 của thế kỷ 20, thủ pháp cắt bỏ thùy não đã được công nhận là phương pháp trị liệu bệnh thần kinh tốt nhất trong ngành. Mãi đến năm 1970, loại thủ thuật vô nhân tính này mới bị toàn thế giới cấm sử dụng triệt để. Nhân vật nam chính trong phim điện ảnh nổi tiếng One floor Over the Cookie's Nest, bay trên tổ chim cúc cu, một con người hoàn toàn bình thường đã bị bệnh viện lấy danh nghĩa là phẫu thuật phục hồi, biến anh thành một tên ngốc thật sự, chính là dùng thủ thuật cắt bỏ thùy tráng này. Nền tâm thần có thật sự tồn tại. Trên thế giới có 7,6 tỷ người, không thể nào chỉ có một loại tính cách, một loại phương thức sống, một loại truy cầu lý tưởng. Con người là một sinh mệnh sáng tạo, tràn đầy sức sống và tự do làm sao có thể lấy tiêu chuẩn của số đông để định nghĩa cho một cá nhân khác biệt là bệnh hoạn và cần loại bỏ. Nhà tâm thần học người Mỹ Thomas Sachs trong tác phẩm của mình Y học tâm thần, một môn khoa học của những lời nói dối, đã chỉ ra không có một ai có thể lấy ra được chứng cứ sinh vật học về bệnh tâm thần. Trong giới tự nhiên có thể không tồn tại bệnh tâm thần, nó chỉ là một thần thoại do con người tạo ra mà loại thần thoại này là nhận được sự đồng ý cho phép bởi vì nó đưa ra một bộ phương pháp vô cùng giản đơn để xử lý những người không tuân thủ theo một trật tự xã hội. Sự biến đổi của lịch sử đã nói cho chúng ta rằng thế giới tự nhiên này dường như không tồn tại cái gọi là bệnh tâm thần chân chính có chăng, cái gọi là bệnh tâm thần thật sự chỉ là một vài người do tinh thần quá yếu nhược, quá dễ bị tổn thương, cảm xúc quá mạnh mẽ hơn người thông thường, dẫn đến trong một số hoàn cảnh khi bị kích động quá mức, dẫn đến mất đi lý trí mà thôi. Nó quả thật giống như điều mà nhà viết kịch người Anh Natalie Lee ở thế kỷ 17 nói về việc ông bị người ta cưỡng chế nhốt vào bệnh viện người tâm thần Bethlehem, nước Anh. Ông kể lại, họ nói tôi điên, Tôi bảo họ điên và cuối cùng họ bỏ phiếu bầu tôi bị điên. Họ có số người nhiều hơn tôi. Vậy bạn nghĩ sao về bệnh tâm thần và cách mà xã hội hiện nay đối xử với những người bị ghét vào tội bệnh tâm thần? Hãy để lại ý kiến của bạn cho mọi người cùng biết nhé. Tôi là An Nhiên trên kênh DVC. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.